xin mời bạn wow, quá ngon chào em em tên gì bao nhiêu dạ. tuổi dạ chị Cát Tường em tên Nhi năm nay 26 tuổi hiện giờ Nhi đang à, làm việc ở đâu dạ em đang làm uh, trợ lý văn phòng để xem chàng trai chúng ta làm gì đây xin mời chào bạn mời bạn ngồi bạn tên gì em tên là Lê Bá Khôi em năm nay 27 tuổi làm nghề gì? Em là giảng viên kế toán tài chính của trường à, Đại học Ngoại ngữ Tinh học thành phố Wow Như vậy thì ờ, ở cái môi trường đó ờ, tôi nghĩ rằng rất là nhiều người đẹp ờ, Sao nay ngồi đây làm gì? Không phải, riêng cái trường Đại học Ngoại ngữ thành phố Đặc biệt là cái khoa kinh tế tài chính thì toàn là những giáo viên lớn tuổi không à. Em là giảng viên nhỏ tuổi nhất trong khoa Nhi nè, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Bạn rất là xinh, không thể nào mà không có được đúng không? Dạ, mọi người cũng nói em vậy Nhưng mà tại vì uh, lúc mà em 18 tuổi á Là em có trải qua một cái ờ, mối tình hơi là nhiều ờ, đau khổ Thành ra em không có muốn quen bạn nữa là hồi xưa giờ một mối tình một dạ là coi như mình mình thất bại một lần là mình sợ luôn tới giờ tại vì uh, sau khi mà cái chuyện nó trải qua thì em nghĩ là mình nên có tự chủ về tài chính để không có phụ thuộc vào đàn ông nhiều à. thành ra em cố gắng à, học cố gắng làm để ờ, kiếm được nhiều tiền <laughs> bây giờ đã có được nhiều tiền chưa dạ vừa đủ vừa đủ rồi ha bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhà, muốn lập gia đình chưa mẹ muốn cũng mẹ muốn nữa chứ mình là chưa muốn hả dạ em nghĩ là cũng tới lúc rồi thì à, sau khi mà mẹ thuyết phục thì em cũng quyết định đến tham gia chương trình hồi xưa bạn có cái trở cái mối tình của bạn là bạn hẹn hò ở đâu dạ à, trước kia mối tình của em là học sinh chị à. thành ra em hồi hẹn hò chắc là ở quán cốc à, kế bên trường nếu hôm nay mà mà à, mình kết hợp với cái anh bên kia thì mình mong muốn mình sẽ hẹn hò với anh ở đâu à, em muốn hẹn hò ở mấy chỗ event làm từ thiện chị Ủa? tại sao dạ tại em thích làm từ thiện à đây cũng là một ý kiến hay anh anh linh thấy đặc biệt không anh linh anh thấy đặc biệt đó đấy à, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi nếu mà tính luôn hết á, là hai còn nếu mà tính uh, mối tình mà hai người yêu nhau á, là chỉ có một thôi còn cái tình còn lại là đơn phương bạn thích hẹn hò đâu nhất thường là những nơi nào mà lãng mạn như là rạp chiếu phim rồi uh, cà phê nhà hàng có bao giờ bạn xem phim bạn làm theo phim chưa có rồi đang xem phim đến cảnh hung cái mình bắt chước nhân vật mình hung luôn <laughs> chưa cũng có ý đồ nữa à. ý đồ bạn uh, thấy mình có ưu điểm như thế nào ưu điểm của em là em là hèn tốt bụng không có hút thuốc nhậu nhẹt la cà khuyết điểm của mình là gì khuyết điểm của em là lười em thích gì về bạn gái của em em thích một người cũng ờ, hèn tốt bụng rồi biết ờ, nữ công gia chánh ồ nhi có biết nữ công gia chánh không không dạ biết bà gì ở bạn gái cái đó không thích bạn gái là nhiều chuyện à nhi nè nhưng mà chị hỏi một chút hồi nãy giờ thì em hay à, nhắc đến mẹ em nhiều thế hôm nay em đi mẹ có ủng hộ tinh thần em không dạ có mẹ em có đi chung à có đi chung luôn hả đâu dạ. mẹ em đâu dạ chào cô à, hôm nay cô đi theo à, ủng hộ con gái mình thì à, cô có đặt ra tiêu chí gì về cái người bạn trai hay là người rể tương lai của mình không cái tiêu chí thì để cho cháu nó tự đặt thôi chứ dạ. mình cũng cũng không có áp đặt nó nhiều lắm dạ có ừ. nghĩa là miễn cháu thích là được đúng rồi miễn mà cháu cô, thích là được trước tiên là cô dòm cái thầy giáo bên kia thì cô cái cảm nhận đầu tiên thì cô thấy là được hay không nếu mà nhìn bề ngoài đó thì là coi như là thấy à, cháu bên đây cũng hiền dễ thương nhưng mà tánh tình à, với à, đạo đức thì chưa biết dạ ừ. cô ơi ngày xưa đó cô hẹn hò nhau nó có hiện đại như giờ không cô à, hồi xưa đó thì khi cô có gia đình thì cô đâu có hẹn đâu tại vì gia đình hả hai bên cũng như là à, làm mai làm mối rồi chịu thôi hà chứ đâu có hẹn hò đâu biết mặt lúc đó cô yêu chưa tại vì à, ông xã vừa cao lớn vừa đẹp trai vừa thấy là thành đẹp trai cao lớn là đồng ý liền hả tại vì hồi đó đó lúc uh, cô còn trẻ đó thì nói thiệt nếu mà tìm bạn đó cũng có nhiều người thích lắm nhưng mà tìm không được tại đa số lùng lùng không hả à, ờ, mình lại cao nữa thành ra khi mà à, gia đình à, giới thiệu thì thấy ông xã cũng cao hơn rồi mặt mày cũng nói chung là sáng sủa rồi ăn nói là cũng à, gia đình cũng giữ ý chứ mà hồi đó không có có biết tánh tình không có hẹn đó. hò giống dời không có ờ, hiểu nhau giờ trẻ thì hẹn hò chứ hồi xưa thì không có hẹn hò cảm ơn ừ. cô à, bây giờ cuối cùng là bạn à, mong muốn cái mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn là như thế nào dạ em mong muốn uh, bạn trai của em uh, hiền à, không có lười biếng <laughs> xong rồi à, hiếu thảo với ba mẹ với lại thêm cái quan trọng nữa là ảnh phải xấu hơn em sao vậy ờ, ảnh đẹp hơn em mất thôi em theo giữ ảnh em mệt đó mình đã xấu hơn em an toàn ở nhà tốt gì kỳ vậy nhưng nếu ngược lại vậy thì à, nếu mà bạn đẹp hơn anh đó thì anh đó anh lại không có tự tin rồi anh đó lại phải đi theo giữ bạn nữa hả không em chung thủy sao biết được không em đảm bảo em chung thủy. em đảm bảo em chung thủy dạ từ đó à. giờ em mới quen có người à, là em chung thủy chị rất là thích cái quan điểm của em mà cái nhỏ này hơi lạ chị thì không thích rồi chị phải đẹp chị mới lấy nhưng mà chị thấy em rất là lạ là <laughs> lại muốn kiếm chồng ở người đó phải xấu hơn mình à, để chị coi cái bên này xấu hơn em nhiều hay ít dạ chào chị dạ chào thầy <laughs> thôi vậy xấu hơn chắc chắn là xấu hơn rồi vậy được rồi vậy được rồi phải không <laughs> nhưng mà thầy làm biến quá không có được không không cái này là lời chứ không phải làm biến có nghĩa là không tự là nhưng mà chỉ cần uh, kêu làm là sẽ làm thầy cao một mét mấy mét bảy mươi thầy thiếu ăn cho thầy ốm vậy không ăn nhiều mà vẫn không mập giờ sao cho nó mập cưới vợ thấy thấy rồi chúc mừng thầy sẽ lấy được một cô vợ xinh đẹp nhớ đừng có quên ông mai bà mối này nghe ừ, rồi đó là tôi về tôi nói tốt giùm còn cái chuyện là cái duyên của thầy nữa một hồi trao nhau ánh mắt rồi đó coi sao <coughs> nói chung là thầy giáo rất là vui rất là là hóm hỉnh bây giờ nghe kia nói nôn không nôn quá kéo màn lẹ đi anh hả rồi để anh xem thế nào nha chào bạn chào anh hồi nãy tôi rất thích cái chỗ mà bạn nói là em là em chung thủy không chắc dạ. chắn được đó đúng không dạ à rất là đẹp gái ha rất là xinh xắn đẹp cao ráo giống mẹ vậy ha có thích chồng lùn hơn mình không dạ không ủa sao vậy em muốn lấy chồng để cải tạo nồi giống mà lùn hơn em là sao cải tạo đi về bên kia đi ta <laughs> sẽ gặp dạ. mặt nhau dạ mở màn lên hai phút bắt đầu có món quà tặng em dạ cảm ơn người ta nói lady first em có gì muốn hỏi anh trước không dạ anh có hiếu thảo không hiếu thảo hả cái này là anh rất là hiếu thảo luôn dạ rồi à, anh có thích đi làm từ thiện không <laughs> từ thiện hả à, anh cũng thích nhưng mà từ trước đến giờ là anh chưa có cơ hội à, đi à, lần nào hết chưa bao giờ làm không chưa có cơ hội để đi dạ tại vì thật ra mình không cần phải đi mình có thể quyên góp cho một cái hội nào đó à, người ta đó cũng có thể giúp mình cũng không rành mấy cái đó cái đó thì anh quyền linh rành lắm anh quyền linh đi từ thiện nhiều lắm dạ để sau này hỏi anh quyền linh hỏi em cũng được hiện giờ thì anh à, yêu thương ai nhất thấy em là ba mẹ trong gia đình đó. dạ không em không có ý gì hết anh có thể thương bất kỳ ai mà tại thời điểm hiện tại anh thấy anh thương ai nhất thời điểm hiện tại hả dạ thời điểm hiện tại là dĩ nhiên là thương ba mẹ nhất rồi không à. ở đây nè thương ai nhất ở đây nè ở trong trường quay này hả ừ. trường quay là thương em nhất <laughs> vô vấn đề liền vậy đó nếu mà ừ, kết hôn trong bao lâu thì em muốn có con dạ cái đó tùy theo uh, ờ, ơn trời cho khi nào nó có thì nó có chứ cái đó tùy em theo năng lực của anh <laughs> không nhưng Hết mà theo, ờ, chúng ta có 3 tiếng đếm chuẩn bị một hai thời gian Tại sao bạn không nhấn nút? Hơi bất ngờ đó bạn Dạ, tại vì thật sự em rất là ghét đàn ông lười biếng à, Với lại ờ, ảnh không có biết làm từ thiện Em thấy hai tụi em không có cùng chí hướng Thành ra em cũng Người ta chưa làm chưa làm nói là mà. không làm đâu Và bây giờ mới thấy được cái việc làm từ thiện lợi hại cỡ nào Phải biết đó làm từ thiện sớm ha <laughs> thôi về tập làm đi rồi ờ, ta kiếm cơ hội sau bạn có buồn không ừ, buồn buồn đúng không một người phụ nữ rất thông minh một cô gái ờ, cái tâm rất là tốt và hy vọng rằng ờ, chúng ta sẽ làm bạn với nhau biết đâu cái duyên lại tới đúng không chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống